tôi nói nghe nè cái công thức nước ướp hải sản này là phải giấu nha khoan đợi xíu chia sẻ bằng cái tâm thật thà dũng cảm nhân nhân bon trứng tỏi ớt xay nhuyễn cái khúc này được quyền chứng kiến cho nhiều cho hà bốn muỗng cà phê hạt nêm mà nhà hết hạt nêm thì đợi chứ đừng có bỏ muối dầu hào 4 muỗng ăn cơm tiếp theo là 4 muỗng ăn cơm nước màu điều cỡ mà không có nước màu điều thì thôi làm đến giai đoạn này mang đi cất giùm tôi cái này quan trọng nếu nào mấy bà quất luôn cho tôi 5-6 muỗng sa tế có sa tế tôm là càng ngon một muỗng cà phê bột ngọt 3 muỗng tương ớt tha lỗi gia chủ nhà còn có đúng hai muỗng tương ớt hết chai tôi không có dùng đường sợ nó cháy thay bằng 4 muỗng ăn cơm mật ong cái quỷ nước ướp này mấy bạn nhớ cho thiệt nhiều ớt khô cái gì chứ cái này phải tin tôi nhan lấy cái hũ bỏ nước sốt vô đem bỏ vô tủ lạnh khi nào mà nhà có chai đẹp tới một cái là phải mời người ta hải sản nha bỏ cái nước ướp này vô ướp cho tôi bảo đảm nướng lên là nhất con nồng nọc nhân ơi cỡ quanh năm chai đẹp hỏng tới mà toàn ông già bà già không sao nhân má ơi hỏi ác nhân nữa không lẽ giờ tôi kêu mang đi giấu họ trời một công thức sốt chan bánh mì siêu ngon mà rất là đơn giản mọi người cùng làm với vĩ nha vĩ sẽ chuẩn bị gia vị trước gồm hai muỗng canh đường một muỗng canh hạt nêm hai muỗng canh nước tương hai muỗng canh sốt mayonnaise hai muỗng canh tương ớt và hai muỗng canh tương cà vĩ khuấy cho tan cái hỗn hợp này lên rồi cho thêm hai muỗng canh dầu hào vào mình sẽ chuẩn bị tất cả những cái nguyên liệu này vào trong một cái tô trước để một chút xíu nữa mình nấu sốt nó sẽ nhanh hơn cái phần công thức của sốt cũng khá là dễ nhớ và vị cũng có ghi lại ở trên màn hình rồi đó mọi người để cho màu sốt được đẹp hơn thì mình cần dùng thêm một ít dầu màu điều nữa và các bạn nhớ rửa hạt màu điều trước khi thắng nha để cho không có bị văng dầu bây giờ thì tới cái phần nấu nước sốt nè vị bắt một cái chảo lên rồi cho hành tỏi vào phi vàng thơm sau đó mình sẽ cho thêm 200 gram thịt bằm vào xào cho nó săn lại đợi thịt gần chín rồi á, thì mình sẽ cho cái phần nước sốt vào không biết mấy bạn có thích ăn bánh mì không chứ vị rất là khoái ăn bánh mì luôn á mà để bánh mì ngon á thì cái phần nước sốt đóng vai trò rất là quan trọng mà nghe rồi khi mà phần thịt đã thấm đều nước sốt rồi đó thì vị sẽ cho thêm dầu màu điều vào rồi cho thêm một chén rưỡi nước lọc vào luôn mình sẽ để lưỡi riu riu nấu cho cái phần nước sốt nó sệt lại thì mình cho ngò rí hành lá và hành phi vào lúc này là thơm lắm lắm luôn rồi nha mọi người mọi người nhớ đem lại coi đã vừa với khẩu vị của gia đình mình chưa nha vị thì thấy rất là ngon đậm đà và vừa miệng rồi đó bây giờ vị sẽ múc sốt ra tô và đợi hơi nguội một xíu nha các bạn nhìn sốt có hấp dẫn ghê không tới cái phần được mong chờ nhất rồi đây nè bữa nay vị sẽ làm một ổ bánh mì với chả và nem rau ăn kèm thì mình sẽ ăn chung với lại rau răm ngò rí dưa leo và ớt vị cho dưa leo vào trước nè rồi sẽ cho một ít ngò rí một ít rau răm rồi mình xếp nem và chả lên trên cuối cùng là thêm mấy lát ớt và chan nước sốt vào nước sốt thịt bằm rất là vừa ăn luôn á mọi người bình thường vị ăn bánh mì thì vị chỉ thích rắc muối tiêu lên thôi nhưng mà ăn với cái nước sốt này á, thì vị cực kỳ thích chan thiệt là nhiều nước sốt mà nếu mấy bạn không thích chan vào trong bánh mì ăn á thì mình có thể lấy bánh mì và chấm nước sốt ăn cũng ngon nữa công thức nước sốt chan bánh mì này đơn giản mà ngon nên bạn nào thích là không được bỏ qua đâu nha nhất định phải làm thử một lần đó chúc mọi người làm thành công món này và ăn thiệt là ngon hen xưa tôi có theo đuổi một anh mà anh nói với tôi là anh làm công việc chân tay cực khổ dữ lắm nên khó mà mang lại hạnh phúc cho tôi sau này tôi mới biết ảnh đúng là làm công việc chân tay nhưng mà là làm chân gà xuất thái cũng nhờ vậy mà ảnh truyền lại công thức ngon thần sầu nên hôm nay tôi chia sẻ cho mấy bà đây cái công thức nước sốt ăn tiền này nha Mấy bà theo dõi như trên video Lúc mà phi thơm hành tỏi rồi mình cho nước sốt vô Ai mê ăn cay thì thêm ướp tươi nè Nấu đến khi sánh lại là được Rồi tới đoạn luộc chân gà nha Cho thêm gừng xả vô cho thơm Luộc 5-7 phút á, xong rồi mình vớt ra tô nước đá cho giòn Mình cho hết nguyên liệu vô trộn đều với nước sốt Là được món chân gà sốt thái ngon tuyệt vời rồi đó Sẵn có Tiki Connect cùng Min Cookie giao nhanh trong 2 giờ Có tất tần tập các loại chân gà từ có xương đến rút xương Phù hợp với tất cả mọi người luôn nha Công thức làm khô heo cháy tỏi đơn giản mà lại siêu ngon tại nhà Sẵn hôm nay có Tiki Connect cùng Miếng Cookie Tôi chia sẻ cho mấy bà liền nè Sau bao nhiêu năm ăn vặt ăn hàng thì cuối cùng hôm nay tôi cũng đã tự tay làm nên một mâm khô heo cháy tỏi cho riêng mình Thịt sau khi luộc mình để nguội rồi sau đó mình xé thịt thành sợi theo sở thích phần sốt ướp thì tỷ lệ tôi có để hết trên video nha Để làm món này thì còn nhiều gia vị dạng bột và cả mai quế lộ nữa Tôi thì hay sắm gia vị trên Tiki vừa đảm bảo hàng chính hãng vừa giao nhanh trong 2 giờ luôn nè Mình ướp thịt với dầu màu điều và phần sốt đã chuẩn bị trong một tiếng Ta nói phần sốt ướp thơm xỉu luôn luôn Mà sắp tới Tiki có mega sale 12 tháng 12 Vừa có reship không đồng lại còn nhiều mặt hàng giảm đến 100% Đúng là thời điểm thích hợp để nâng cấp tủ gia vị nhà mình nè Mình phi thơm phần bơ tỏi rồi cho phần thịt vào đảo đều tay để thịt ráo lại Sau đó mình sẽ đem thịt đi sấy bằng nồi chiên không dầu ở 100 độ trong 30 phút Nếu muốn ăn khô hơn thì mình có thể sấy lâu hơn nha Và cuối cùng chỉ cần cho thêm phần tỏi đã phi vào và trộn đều là có ngay thành phẩm ngon ngất ngay luôn rồi nè cho anh mang ngày vui đêm quán bơ vơ dù là hàng ngàn ngày đau tròn vui anh vào trong đây cô Ngọc mua cả một cái à, mâm chuột này ôi mọi người ơi nhìn chú chuyện con ít này sướng quá cô Ngọc thích ăn chuột lắm mọi người nha đây này ôi, đây cô Ngọc mọi người ơi em chuột em chuột đấy em chuột lớn đi mọi người ơi mọi người vào để mọi người à, à mọi người follow cái à, và đừng quên nhấn nút theo dõi nhé Tạm biệt Mọi người nhé Đây Mọi người Mập quá Mọi người ơi sướng không? To không? Ôi tối ăn chuột nhá Ôi To quá này này Mập quá này Sao lại mập như ngay rồi Cái lưng này Mọi người ơi mọi người vào ủng hộ à, cái link